Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Mỹ, Anh, Canada đứng dậy tẩy chay khi đại diện Nga phát biểu tại G20. Bài viết của Reuters được đăng trên VOA tiếng Việt. Quan chức tài chính hàng đầu của Anh, Mỹ và Canada đã bước ra khỏi phòng họp G20 ngày 20 tháng 4 khi đại diện của Nga phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết các quan chức Ukraine tham dự cũng bước ra khỏi cuộc họp của các quan chức tài chính hàng đầu 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo một nguồn tin biết về cuộc họp. Trước đó, các đại diện của tôi cùng với những người đồng cấp Mỹ và Canada đã rời cuộc họp G20 hôm nay ở Washington khi các đại biểu Nga phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Anh Sunak viết trên Twitter – Chúng tôi thống nhất trong việc lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sẽ thúc đẩy sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Nga. Thứ trưởng Tài chính Nga Timur Maximov trực tiếp tham dự cuộc họp trong khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga tham gia trực tuyến, một nguồn tin thứ hai cho hay. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Janet Yellen nói với những người tham dự rằng bà cực lực phản đối việc một quan chức cấp cao của Nga có mặt tại cuộc họp, hai nguồn tin cho Reuters hay. Một nguồn tin cho biết thêm rằng bà Yellen nói với những người tham dự là sẽ không có hoạt động kinh doanh như thường lệ đối với Nga trong nền kinh tế toàn cầu, phản ánh thông điệp của bà gửi Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawadi Indonesia đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch G20 trong năm nay. Bà Yellen cùng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey và Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland và những người khác đứng lên bước ra khỏi cuộc họp. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde thúc giục ông Maximov chuyển đến Moscow một thông điệp rõ ràng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong một những nguồn tin cho biết. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương trong khối G20 gặp nhau bên lề hội nghị nửa năm một lần do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB tổ chức tại Washington, trọng tâm là chiến tranh Ukraine, an ninh, lương thực và sự phục hồi đang tiến triển từ đại dịch virus corona. Bà Yellen có kế hoạch tẩy chay hai phiên họp G20 bàn về kiến trúc tài chính quốc tế và tài chính bền vững. Một trong những nguồn tin cho biết, mặc dù các quan chức Bộ Ngân khố cho hay bà sẽ tham gia cuộc thảo luận về tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo tài chính từ một số quốc gia châu Âu có ý định nối gót bà Yellen để phản đối cuộc xâm lược của Nga – Bà Freeland, Bộ trưởng Tài chính Canada gốc Ukraine, có kế hoạch tẩy chay bất kỳ phiên họp nào mà đại diện Nga phát biểu, một quan chức chính phủ Canada cho biết. Bà Freeland, đồng thời là Phó Thủ tướng Canada, cho hay bà đã bước ra khỏi phiên họp toàn thể G20 để phản đối sự tham dự của Nga. Các cuộc họp tuần này ở Washington nhằm hỗ trợ kinh tế thế giới và cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga tại Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Bà viết trên Twitter và nói thêm rằng Nga không nên tham dự. Những quan ngại Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva và 20 tháng 4 công nhận đây là một thời điểm khó khăn đối với G20, một diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp cuộc chiến chống lại COVID và ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến 2009. Nhưng bà khẳng định sự hợp tác thông qua diễn đàn sẽ tiếp tục. Bà Georgieva và bà Yellen đã cảnh báo về sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu thành các khối địa chính trị, với một bên là Hoa Kỳ và các nền dân chủ theo kinh tế thị trường và một bên là Trung Quốc, Nga và các nền kinh tế nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin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 Rudy Devi và Yaroslav Lukov được đăng trên BBC News tiếng Việt. Một trong những người bảo vệ Ukraine còn trụ lại tại Mariupol nói với BBC rằng các nhà máy thép bị vây hãm nơi họ đang trú ẩn, phần lớn đã bị phá hủy trên mặt đất và dân thường bị kẹt lại dưới các tòa nhà bị sập. Phát biểu từ nhà máy Azovstal, nơi cuối cùng của Mariupol bị Nga kiểm soát, Svatoslav Palama từ tiểu đoàn gây tranh cãi Azov cho biết quân phòng thủ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga. Ông nói, tôi luôn luôn nói rằng chừng nào chúng tôi còn ở đây, Mariupol vẫn vẹn nguyên dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho ngừng một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào các nhà máy thép một mê cung gồm các đường hầm và công xưởng, thay vào đó ra lệnh cho quân đội của ông cô lập nơi này. Ông nói phong tỏa khu công nghiệp này dù một con ruồi cũng không thể bay qua. Phần lớn Mariupol đã bị tàn phá trong nhiều tuần do quân Nga bắn phá dữ dội cũng như các cuộc giao tranh quyết liệt trên đường phố. Đánh chiếm cảng biển Azov là mục tiêu chiến tranh quan trọng của Nga và sẽ cho thêm quân để tham gia cuộc tấn công của Nga ở khu vực miền đông Donbass. Đại úy Balama cho biết người Nga đã bắn vào nhà máy thép từ tàu chiến và thả bơm phá Bonke vào đó. BBC chưa thể xác minh bất kỳ lời nói của ông ấy, nhưng nó khớp vào và chứng thực trước đó trong tuần, một chỉ huy hải quân Ukraine cũng có mặt tại các xưởng luyện thép. Người này cho biết lực lượng chiến binh đã bị áp đảo và sắp cạn nguồn cung. Tất cả các tòa nhà trên khu vực Azerbaijan thực tế đã bị hủy hoại. Họ thả bơm hạng nặng, bơm phá bong kè, gây ra sự tàn phá lớn. Chúng tôi đã bị thương và chết bên trong bong kè. Một số dân thường vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập, đại úy Palama nói. Tiểu đoàn Azov ban đầu là một nhóm cực hữu tân phát xít, sau đó được hợp nhất vào vệ binh quốc gia Ukraine. Các chiến sĩ của họ cùng với một lữ đoàn thủy quân lục chiến, lính biên phòng và cảnh sát là những người bảo vệ Ukraine cuối cùng còn lại trong thành phố. Khi được hỏi bao nhiêu quân Ukraine trụ lại Mariupol, đại úy Palama trả lời đơn giản đủ để đẩy lùi các cuộc tấn công. Ông nói rằng thường dân ở các địa điểm riêng biệt cách xa các binh sĩ, họ ở trong các tầng hầm chứa 80 đến 100 người nhưng không rõ tổng cộng có bao nhiêu dân thường vì một số tòa nhà đã bị phá hủy và các chiến sĩ không thể tiếp cận họ vì bị nã pháo. Lối vào một số bunker đã bị các tấm bê tông nặng chặn lại mà chỉ có máy móc hạng nặng mới có thể kéo đi, ông nói. Chúng tôi giữ liên lạc với những dân thường ở những nơi mà chúng tôi có thể tiếp cận được. Chúng tôi biết ở đó có những trẻ nhỏ mới 3 tháng tuổi, ông nói. Những người lính kêu gọi sơ tán dân thường ra khỏi nhà máy luyện thép một cách an toàn và kêu gọi một quốc gia thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế đứng ra bảo đảm cho sự an nguy của họ. Những người này đã phải trải qua rất nhiều. Qua tội ác chiến tranh, họ không tin tưởng người Nga và họ sợ hãi. Ông nói và thêm rằng họ sợ bị tra tấn và sát hại dưới bàn tay của quân đội Nga hoặc bị đẩy về Nga thông qua cái gọi là trại thanh lọc. Người cao tuổi trong các nhà máy thép đang cần thuốc men trong khi cũng có khoảng 500 binh sĩ trọng thương cũng không được chăm sóc cần thiết, bao gồm cả phẫu thuật lớn như thủ thuật cắt bỏ. Ông nói, sau 52 ngày bị cô lập và giao tranh ác liệt, chúng tôi đang cạn nguồn thuốc men và rồi chúng tôi cũng giữ những thi thể chưa được chôn cất của các chiến sĩ. Chiến sĩ của mình vốn cần được chôn cất một cách đàng hoàng trong khu vực do Ukraine kiểm soát. Đại úy Palama cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine cũng muốn đảm bảo việc di tản của chính lực lượng mình nếu có thể nhưng không có chuyện đầu hàng. Về việc đầu hàng để đổi lấy lối thoát an toàn cho dân thường, tôi hy vọng tất cả chúng ta đều biết mình đang đối đầu với ai. Chúng ta chắc chắn biết rằng mọi đảm bảo, mọi tuyên bố của Liên bang Nga đều chẳng có giá trị gì. Ông cho biết, nhiều người trong số những người bảo vệ trụ lại Azovstan đến từ Crimea, bán đảo được Nga sát nhập vào năm 2014, cũng như các khu vực phía đông Donetsk và Luhansk. Bản thân ông đã từng kết hôn ở đó và con của ông cũng được sinh ra ở đó. Tôi đã chứng kiến thành phố này phát triển như thế nào, thành phố đã trở thành hòn ngọc của Azov như thế nào và đó cũng là quê hương của tôi, ông nói. Nga không đổi mới hay xây dựng lại bất cứ thứ gì, họ chỉ phá hủy và khủng bố. Nếu chúng ta ngã quỵ, bầy lũ này sẽ tiến xa hơn và toàn bộ thế giới văn minh sẽ rơi vào nguy hiểm. Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đánh bom các khu trú ẩn của dân thường và sử dụng các loại vũ khí bị pháp luật quốc tế cấm hoặc hạn chế, bao gồm bom phốt pho trắng và bom đạn chùm trong các cuộc tấn công vào Azerbaijan.